rất là nhiều anh em gần đây à, liên hệ đến cho công ty của chúng tôi hỏi về cái mẫu đồ chơi nào không cần bát đĩa và quân vị à, luồn vào trong cuộc chơi mà vẫn có thể đánh vẫn có thể chiến thắng và vẫn ăn được tiền của người ta cầm về thì không hiểu là anh em à, hỏi những cái cơ sở ở đâu lại có những mẫu đồ nó lý tưởng đến như vậy và nghe nó rất là vô lý thì hôm nay tôi nói trực tiếp luôn với anh em rằng là anh em đi chơi ở môn chơi sóc đĩa cũng như tất cả các môn chơi khác mà anh em không luận được cái đồ gì vào mà chiến thắng được ạ kể cả có tiền tỷ người ta mua cái đồ đấy về để người ta đi chơi đấy là, là cái nguyên lý thứ nhất và tại vì sao là rất là nhiều anh em nhẹ dạ cả tin đến, đến những cái cơ sở đấy anh em thử hàng thử hàng thì rất là ok nhưng mà về đến nhà thì lại chả chơi được đấy là cái điều uh, thứ hai đấy, muốn gửi đến cho anh em nên là anh em phải lưu ý rằng không bao giờ có chuyện ví dụ như là không cần bắt đĩa quân vị mà luồn được vào trong cuộc chơi đấy, đừng bao giờ lên tin đấy, trừ khi cái công ty của chúng tôi đấy, với ờ, cái hệ điều hành sóc đĩa bịp lớn nhất trên toàn quốc đấy, cập nhật ra cái đồ đấy thì anh em mới đấy, được tin tưởng rằng là xác thực 100% có cái đồ đấy còn đấy, ngay tại cái thời điểm này trong đấy, cái thời gian này thì tôi khẳng định luôn với anh em là không bao giờ có cái chuyện cái đồ đấy ở tại việc làm của chúng ta Đấy, kể cả tất cả các cái nước ờ, khác nếu nếu còn thì chúng tôi đã nhập về và trợ cấp cho tất cả anh em rồi nên là anh em đấy, yên tâm là đấy, có đồ mà anh em không thể nào mua được không có những cái đồ như thế anh em nhé thì cái đồ hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em là luồn vào trong cuộc chơi là cái khả năng chiến thắng là cao đấy, trước đây là anh em ờ, chơi ờ, có thể lựa chọn như là cái mẫu quân vị có tang ví dụ như là mẫu quân vị này quân vị có ta là quân vị thử nam châm này hít cực hít này anh em này Đấy, là cái quân ờ, bệ từ bệ quét thời xưa anh em đánh chỉ dùng ờ, một hai thôi dùng một hai Đấy, và cái đồ rẻ hợp với túi tiền của anh em chơi ở những ờ, sân bạc bình thường Đấy, còn cái mẫu đồ mà anh em có thể bố trí được sân bãi cuộc chơi đây đó chính là cái bệ số năm 2020 này cái bệ số này thì anh em chôn dưới đất với cái độ dày rất là cao đây anh em nhé kệ số xuống dưới đất quân vị của nó đây đây tôi chuẩn bị cho anh em trước một mẫu quân vị nó đây quân vị này quân vị không tan 100 trăm là cái bệ à, cái bệ số kia dùng vẫn là dùng một hai này đây anh em Đấy, quân vị không tan 100 trăm soi đèn khóa lát thoải mái thử nam châm thoải mái cũng như là anh em có thể đấy, bóc quân vị ra khi anh em chơi xong cuộc chơi đây, quân vị đây đây anh em nhá đấy chính là cái đồ với bệ quân vị của bệ số kia không cao một trăm phần và cũng như là anh em luồn bát này đây khi mà anh em luồn bát thì anh em nên chọn cái đồ như nào bát thì bát hoàn toàn không cao đây. chúng tôi uh, phân phối tất cả những mẫu đồ chơi mới nhất những mẫu đồ nào đấy, giúp ích cho anh em có thể chiến thắng được trong cuộc chơi đấy, chúng tôi đều có hết đấy, bát không tăng này đấy, thì công ty của chúng tôi sẽ có cái tem tem nhãn mắc là hàng chính hãng của công ty của chúng tôi à, được dán lên khi mà anh em mua hàng cũng như là anh em mua hàng của chúng tôi thì bao gồm thẻ bảo hành đầy đủ hết đến cho anh em địa chỉ cơ sở số điện thoại hotline Đấy, đầy đủ hết anh em nhé đó ba này sử dụng này úp ba phòng sóc phải biết ngay là về mặt gì mặt gì này ba trắng này mở này Đấy, còn ờ, riêng cái món đồ hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em là cái đồ gì đây không để mất thời gian của anh em nữa đó chính là cái máy cảm ứng N6 máy này thì anh em đi chơi là anh em đúc ở trong người hoàn toàn 100% và ấy, nó sẽ làm ra một cái đầu mút khiển từ xa để anh em bấm rung có thể ấy, bấm xa được trong vòng từ 10 đến 15 mét để cho anh em biết được nguyên lý hoạt động của cái đồ này như thế nào để à, khi anh em đi chơi này ống thì anh em ấy, dán trực tiếp lên người của anh em còn cái cục nhỏ này nó chính là một cái cục rung cục rung này có thể dán trực tiếp vào da thịt để anh em cảm nhận nghe nhịp rung của nó sẽ rung bao nhiêu nhịp và rung nhanh hay rung chậm để anh em biết được trong bát nghĩa là cái đồ à, làm về cái mặt vị gì và đi chơi thì bắt buộc là sẽ phải luồn quân anh em nhé Đấy, luồn quân quân vị của chúng tôi thì là quân vị không tang quân thì là quân không tang này thử cho anh em này nam chân này thử thoải mái luôn rồi vâng. đấy quân là quân cảm ứng quân cảm ứng thì không còn xa lạ với những anh em đã chơi lâu năm về cái quân cảm ứng nữa rồi đấy, dành riêng cho tất cả anh em bạc già bạc cáo hay là bạc mới chơi đều có thể chơi hết rất là dễ chơi anh em chỉ cần xem hết cái video này là anh em biết được cái cách chơi của cái máy cảm ứng này là sáu và cái quân cảm ứng không tang này như thế nào khi à, nó về từ trắng nó sẽ dùng từ 1 đến 2 nhịp ba trắng sẽ là 3 đến 4 nhịp sấp đôi sẽ là 5 đến 6 nhịp ba đen là 7 đến 8 nhịp còn tứ đen sẽ dùng 9 10 nhịp anh em nhá máy này anh em đi chơi là anh em sẽ phải bật công tắc lên bật công tắc và anh em sẽ treo lên người của anh em còn ở video thì tôi muốn cho anh em xem trực tiếp là tôi sẽ treo lên cây bạc và cái điện thoại này Đấy, tôi sẽ để cái cục chung ở bên ngoài để cho anh em có thể nghe được cái nhịp chung của nó rõ ràng hơn anh em nhé khoảng cách khi đấy, anh em chơi từ máy đến quân là trong cái khoảng cách cự ly chính là 80 phân đến một mét riêng về cái dòng máy cảm nghe là sóng này anh em nhé Đấy, và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là đi chơi để anh em sẽ đạt được hiệu quả cao khi mà anh em à, chơi thì ống nghe là sóng này đầu tiên là tôi sẽ thử cho anh em nghe tất cả các bản vị và sau đó tôi sẽ sóc cho anh em qua Đấy, một vài ba tiếng bạc khoảng cách anh em phải để đúng trong khoảng cách là từ 80 phân đến 1 mét khi mà anh em để khoảng cách nó gần quá đối với mặt tứ trắng sẽ dùng 1 đến 2 nhịp anh em để gần quá nó có thể dùng đến nhịp thứ 4, 5, 6, 7 tùy ý khi mà anh em để khoảng cách gần quá nên là khi đánh cảm ứng phải đặt đúng cái khoảng cách khi anh em đã đo quân vị thì chơi mới chuẩn xác được bốn nhịp xài hoàn toàn luôn khi tôi để đúng khoảng cách này khoảng cách từ 80 phân đến 1 mét này tôi bấm lại này tôi làm nghe cứ rung từ 1 đến 2 nhịp là chuẩn theo Đấy, cái bảng rung của cái ống L6 đó chính là 1 đến 2 nhịp anh em nhá tiếp theo là mặt ba trắng này ba trắng phải đúng khoảng là 3 đến 4 nhịp rung bốn nhịp rung chuẩn xác luôn sắp đôi sẽ là 5 nhịp 6 nhịp 5 hoặc 6 5 nhịp anh em nhá nhịp cuối cùng nháy nhẹ một cái còn ba đen riêng mặt ba đen thì 7 8 nhịp em nhé còn tứ đen thì nó sẽ lên đến là 90 nhịp rung tứ đen này rung cực nhanh chín nhịp rung em nhé và bây giờ thì à, tôi sẽ sóc thử cho anh em qua vài tiếng để anh em có thể biết được cách chơi của nó và biết được cái độ chuẩn xác khi mà đánh thẳng vào được mặt vị của nó sẽ như thế nào sóc thì anh em nên sóc là cân tay nhanh bát và sóc đều quân ra không nên dồn quân bởi vì khi đánh cảm ứng anh em dồn quân thì cái máy nó rất là khó để nhận diện được còn những tiếng dồn quân thì nó sẽ báo rung xa. anh em sóc xong và anh em phải đặt đúng cái khoảng cách khi anh em đã đo anh em nhá Đấy, khi anh em đặt này xa quá thì không được mà phải đặt đúng đối với nó lên đúng là như vậy bấm dùng này mở này Đấy, máy báo chung cho anh em chính là 6 nhịp dung là sắp đôi này mở bát này sắp đôi anh em này sắp tiếp này 7 nhịp 7 nhịp tiếng cuối nó sẽ rung nhẹ một cái là lên đến 7 nhịp rung 7 nhịp rung thì là ba đen anh em nhá tôi đánh ba đen này mở bát này ba đen anh em nhá tiếp tục lại sóc tiếp vẫn bảy nhịp này tôi vẫn đánh ba đen anh em nhé ba đen này ba đen này em nhé Đấy, để đánh rõ ràng tất cả các nhịp rung về các mặt vị nó sẽ rung hoàn toàn là khác nhau 5 nhịp này nháy nhẹ một cái lên nhịp thứ năm này sấp đôi này mở sấp đôi này đấy sai một tiếng này nhá sóc lại này. sắp đôi thẳng tay luôn tôi mở luôn này đắt sạch này sắp đôi này sắp đôi anh em này đó khi mà anh em đặt đúng khoảng cách thì máy nó mới báo dung cho anh em là chuẩn xác 100% đối với cái máy cảm ứng L6 này là mới nhất trong cái à, cập nhật cái bảng 2020 về cái đồ chơi sóc đĩa bịp uh, lưu ý rằng là anh em đấy, à, công ty của chúng tôi là chuyên cung cấp tất cả những mẫu đồ chơi đấy, bầu cua sóc đĩa tài xỉu cung cấp xì lẻ toàn quốc cho tất cả anh em nào đang có nhu cầu đang đam mê về tất cả các môn chơi bịp thì anh em có thể đặt hàng liên hệ trực tiếp cho tôi qua rất là nhiều những mẫu đồ chơi liên hệ trực tiếp số hotline là 0972 422 để được gặp trực tiếp nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em tất cả về những mẫu đồ chơi đấy anh em nhé thì còn video này tôi xin tạm dừng tại đây và vừa nãy thì qua, qua vài ờ, cái đồ chơi giới thiệu đến cho các em và công ty của chúng tôi vẫn còn rất là những nhiều những mẫu đồ chơi đa dạng về môn chơi này